tham ngược lại nào còn nữa nào ok tay vai rộng nào ngược lại nào chỉ tay ngược lại cổ tay chân nào rồi chân không nào từ chiều nào ok cấp háng nào chiều Türkiye'de vào trong Đổ chân răng ra ngoài Đổ chiều ok tay gối nào khớp gối nào ngoái ngoái chéo nào Đổ chân rưỡi đổ chân ok rộng chân vươn vai hít thở nào hít sâu thở ra tăng lên rồi nghiêng lườn tăng giãn lượn nửa bên nửa bên lần nữa lên bên này thuận mình nào thuận sang hai bên rồi gặp cục nào hai tay gập đặt đất lần nữa gặp chéo tay chân nào tay chân ngược chiều chạm nhau lên gặp gặp gặp gặp ok cúi gập sâu mở rộng chân cúi gập sâu mở rộng chân ép ngang để chân sang một bên ép ngang rộng chân ra ép ngang rồi đứng lên xoay mũi chân về bên trái xoay mũi chân bên trái nào ép sâu xuống nào hai tay chống hai bên chân ép căng chân sau chân trước các vuông góc rồi xoay người đổ bên về giữa nào gập ép sâu về xuống nào rồi thu chân vươn căng kéo giãn căng lên trên rút thật chặt bụng lưng lên nào tiến chân tiếng hai chân lên tiếng chân rút cao tiếng chân lên rồi nhấp gối tay xuống điều hòa hít thở rồi ngồi, Mặt, mặt, mặt. Mặt bây giờ. rồi khởi động nhanh nào khởi động nhanh nào di chuyển chân di chuyển ngang di chuyển không bật nhạc bởi vì bật nhạc sẽ không nghe thấy em nói gì hai mọi người bật nhạc lên thì nhìn em thôi di chuyển ngang chuẩn bị di chuyển chân đá lên chân đá chéo nhấc mũi chân kết hợp tay nào di chuyển mềm mại nhẹ nhàng mũi tiên lên nào thả lỏng người đi nhấp chân nhấp chân nhấp nhấp nhấp bước ngang và chân xuống chuyển chân xuống bước ngang Đứng ngang nào. Chân nhấp xuống dưới. Chân đá chéo xuống dưới. Chân đá chéo xuống dưới. rộng ngang rộng ngang tập ngang kết hợp xoay nhấp vai nhấp nhấp nhấp nhấp cao hạ xuống nhấp cao hạ xuống nhấp vai làm nóng thêm khớp vai nào nhấp nhấp nhấp nhấp vai nhấp vai lên hạ vai nhấp vai liên tục chuẩn bị kết hợp tay tay sẽ cắt ngang trước mặt trước nào tay cắt ngang thay vặn người tay cắt ngang tiếp tục vặn người gỗ nào mở rộng ngực ra tăng ngực gỗ về ngang phía trước vỗ chuẩn bị tay cao lên cao căng người ra hai tay đẩy nhấc chân nghiêng người tay cắt chéo xuống dưới nhá tay chéo thẳng người hai tay chuẩn bị gập rưỡi chuyển tay gập rưỡi tay nghiêng người đủ trọng tâm chuẩn bị tay gấp chéo tay gấp vuông trước mặt trên ngực lên nhấc chân tay gập trước mặt chuẩn bị hai tay gấp mặt ngực bắt đầu gấp mặt ngực ra gấp vuông mặt ngực chân trước nào chuẩn bị nhấc gót kéo tay kéo tay ngực ra kéo tay ngang ra gót cao lên chạm mông rồi chuẩn bị gối cao tay gập trước đang gối nhanh chân chuẩn bị đá dài chân đá nào dài cao chân lên tay chạm mũi chân tay nọ chân kia chạm nhau cao chân thẳng ra chuẩn bị căng tay vươn người chân đá ra sau chân đá ra sau vươn căng người ra căng lại ra đúng rồi gương căng ok di chuyển di chuyển tại chỗ nóng chưa nào rồi vị tăng tốc lên một chút nào nhanh mạnh hơn một chút nào chuẩn bị chạy nhá di chuyển lên xuống nhá nhanh chân nhá bước nhỏ nhá nào ba hai một chạy nào lên xuống luôn nhanh nhanh chân một hai ba bốn lên trên một hai ba bốn lùi xuống lên trên bước nhỏ nhanh chân lên năm bốn ba hai một ok nghỉ trước nhớ hít thở đều nha chuẩn bị chạy gót à, à gối vuông chạy liên tục vuông gối nha nào ba hai cố chạy nào siết bụng lại siết bụng lại ta ngồi lên Em gối lên Sẽ chậm bụng lại Gối lên năm bốn ba hai och åka 90. Till 21. Titta. Till 21. Chuẩn bị bật nhảy nhá. Bật nhảy nhá. ba hai một bật nào. Bật nhẹ nào. 我饿了。 chuẩn bị nhảy co gập gối vuông góc trước và chân sau kéo dài ra sau tay ngược chiều chân xuống đứng đất người gập chân sau đẩy xa ra nào bật lên bật lên bật ngang Tập đi. Ngập sâu. Chống tay xuống đất. Tay chống chéo xuống đất. Ngập sâu, tay chống xuống đất nào. Gập người xuống. năm tiếp tục bốn ba hai lần nữa ok nghỉ trước nào di chuyển hít thở nghỉ trước nào chuẩn bị bật hai chân nào hai chân trụ bật ngang và di chuyển lên xuống ok nào tay chống eo nào tay chống hông nào bật ngang nào ba hai một bật nào kết hợp lên xuống 4 nhịp thật đấy cố lên tiếp tục lại không được thả lỏng hitta, dạ, hitta. Dạ. Nhảy dây nào. Nhảy dây tại chỗ nào. Nhảy dây. ba hai một bật nào. Nhẹ nào. Nhảy dây, nhảy dây. Dây, dây, dây. Được lên Chuẩn bị bật cao nha siết chặt bụng lại bật cao gối lên ba hai một bật nào lên lên cao lên cao lên Đâm vẫn vào chân à? nào. Vào. Nào nữa nào. Cố lên. Năm cái nào. Năm. Bốn. Ba. Hai. Một. Ok. Di chuyển. Hít thở. Hít thở ra nào. Di chuyển tại chỗ. Di chuyển nào. Nhấp chân nào. chuyển hít thở nào điều hòa lại hơi thở nào ok chắc mồ hôi chưa anh phúc phát chưa rồi tiếp tục nào bắt đầu lại một hiệp nữa rồi chuyển sang tập cơ nhé hai nghìn tập nhé nào chạy nào chạy tại chỗ nào chạy nhanh chân nào chạy chạy nhanh nào nhanh chân vào nhanh hết cỡ vào người hơi ngả về phía trước một chút đúng rồi đánh tay bước nhỏ nhanh chân đúng rồi người hơi ngả về phía trước nhanh chân nào nhanh nữa nào 5 4 3 2 nhanh chân lần cuối lên xuống ok thở một chút nào chuẩn bị dậy nâng cao gối nha túm cha túm con nào buông cha to nào nào ba hai một bật nào cao gối nào chạy cao gối nào đúng rồi cao gối lên đang đứng nâng cao lên vẫn đau chân hả kéo lên tiếp tục đi hít thở đều siết chặt bụng lại cao gối lên cao lên năm 4 3 2 1 ok nghỉ chút nào nghỉ một xíu rồi sang bật nhảy nhá cố lên liên tục nào tăng nhịp tim lên còn đốt được mỡ nào liên tục liên tục ít nhất 15 phút chuẩn bị bật nhảy nào 3 2 1 bật nào bật chân ra tay lên đúng rồi cố lên bật nhẹ nhàng mũi chân tiếp đất mũi chân nhá tiếp đất luôn luôn bằng mũi chân tiếp đất nhẹ nhàng bằng mũi chân bật ra bật chân ra ô ra đã nghỉ rồi tiếp tục nào 10 lần nữa nào 10 9 8 7 6 đang bật đi 5 4 3 2 một ok nghỉ chút nào thở thở di chuyển di chuyển sau đó đến bật tình chân một sang hai bên và chân sau thì đẩy ra phía sau chân kia thì đẩy ra phía sau và tay chống xuống đất tay chân ngược chiều chân trước vuông góc chân sau duỗi dài ra sau nào chuẩn bị nào ba hai một bật ngang nào bật ngang chân chống giao tay gập người chống và sang ngang đúng rồi nào mạnh mẽ khỏe mạnh lên nào chống người sâu xuống tay chống chạm xuống đất tay chống đất đừng chống đầu gối tay chống sâu xuống đất chân dài ra sau đúng rồi cố lên năm bốn ba hai lần cuối nào đổi bên ok nghỉ chút nào hít thở hít thở chuẩn bị hai chân trụ mà bật sang ngang di chuyển lên xuống hai chân trụ bật sang ngang di chuyển lên xuống ba hai một nào bắt đầu chụm nào bật nào hai chân chụm lại đúng rồi kết hợp di chuyển lên xuống nào đúng rồi bật đi bật đi mẹ tề hạnh phúc bật nào mẹ tề à nhảy dây nhảy dây nào nhảy dây nào nhảy dây tại chỗ nào quất dây nào đúng rồi nhấp nhẹ mũi chân nhấp nhẹ mũi chân cố lên cố lên hai chân di chuyển nhấp lên xuống nhẹ nhàng mềm mại thôi người hơi ngả trước quất dây nào quất cổ tay đúng rồi đang nhảy đẹp rồi mềm gối ra chuẩn bị bật cao nhá 10 cái bật cao liên tục nhá cố lên anh phúc 10 cái này nữa rồi nghỉ nào bắt đầu bật cao lên một ra chân hai tiếp tục ba tiếp tục bốn năm sáu bảy tám chín mười rồi di chuyển tại chỗ đi lại đi lại không ngồi di chuyển tủ sách quần rồi sách quần liên tục di chuyển nào thôi thôi thôi hai bạn này đi ra nào di chuyển Hello chị Lan. Hello cả nhà. Hello, Chào bạn Phúc. Hello, Hello. Phúc lại dáng đẹp rồi đấy. <laughs> Chúc mừng năm mới chị Lan nhá. Chào em, chúc mừng năm mới. Vừa chúc ở lớp kia sau con vâng, mới tinh thần mới năm mới tinh thần mới đấy là bạn chó kia nữa kìa đang ờ, nô với nhau đây wow. Hôm nọ chị rồi bây giờ vào tập cơ có thấy không anh anh phúc với đăng với chị lan đều có nhu cầu cần giảm mỡ thì mình cũng có thể lên tập thêm một tới hai hiệp nữa như vậy tập thêm hai nhịp cardio đi tăng cái nhịp tim lên cardio là mới đốt mỡ <coughs> tập một hiệp nữa cho chị Lan tập cùng nhá ok để chị lên lấy cốc của đô tí bố đã xong rồi mình ờ, mình sẽ tập hôm nay một vài bài ờ, nặng nặng một chút nha anh phúc uh, thở bình thường rồi đúng không tăng plank à cố lên năm sáu bảy tám chín mười năm bốn ba hai một ôi giỏi thế năm bốn ba hai một ôi hai mốt ừ, hai mốt cái à chuẩn bị năm nay lên hai mốt đúng không làm hai mốt cái chống đẩy là năm nay hai mốt phần trăm đúng không tôm đá bóng chân vẫn đâu chống <laughs> đẩy được nhiều phết đây ngày nào cũng tập chống đẩy à đâu em có ngày nào em cũng tập đâu chống đẩy đâu cùng lắm chỉ ờ, mười mười 15 cái thôi mà hôm nay chỉ đến 21 cái đấy vâng đây là cố hết sức <laughs> chưa chưa thấy run vẫn lên nhanh như vậy vẫn làm được chưa hết sức vẫn làm được thêm chục cái nữa nhìn lên nhanh nhiễm vẫn khỏe lắm chưa hết sức bây giờ chuẩn bị hiệp hai ờ, cũng 15 ờ, cái ok 20 cái nào thôi cứ 21 đi cho nó 21 21 nó phải đều đặn chuẩn bị nào một hai cố lên ba anh phúc trắng lên năm sáu bảy cố lên tám chín cố lên mười hai mốt cái rồi mới nghỉ tiếp tục mười chín cố lên tám chậm cũng được bảy sáu cố lên cố lên không, năm cái nữa thôi Cố lên, cố lên chậm cũng được Không được bỏ cuộc, tiếp tục Tiếp tục, 21 phải đều đặn, nhanh Hết sức rồi Không lên được, không đẩy được nữa Làm chậm thôi, sắp rồi Anh Phúc ở nhà à? em gái chị à, yêu đời buổi sáng à, năm mới đấy ạ ờ để nhạc đi ờ kinh động một bảy ra rồi dậy được rồi dậy à, ngọc vệ sạn quần áo đi sắp xếp lại quần áo đi chị tí cũng phải sạn đây một đống ngập ngụa đây này cái gì không mặc được cho vậy đi không tích chữ nữa khiếp quá cơ cứ tha lôi về một đống mùng một tết thì xếp quần áo à <laughs> không đi đâu xếp quần áo luôn sang năm mới phải sang năm mới phải phong cách mới phải lựa chọn những bộ nào đẹp nhất để lại bộ nào xấu cho vợ đi cứ tiếc của giữ xếp một đống ngập lên rồi chị An khởi động nhanh nào mọi người nguội hết rồi gần đâu nào tiếp tục chạy nhảy nào anh Phúc cho một tí nữa nha chạy nào chạy nhanh nào chạy nhanh chạy nhanh nào cùng chạy tập với chị Lan một hiệp nữa rồi vào tập cơ nhá hôm nay tập đến 7 ờ, rưỡi hay là 8 giờ kém gì đó rồi cũng nghỉ nhá liên tục nào đi đâu mà cười tập đây cho học qua tập luôn đây đấy có nhạc vui thế gì tập xong rồi tí nữa em ờ, lại phải ờ, đọc nữa phải đọc gì nữa hát à tí nữa lại phải đọc lại đến tóc nữa à ừ phải đọc đến tóc đúng rồi chị cũng thế rồi, nghỉ chút nào, chuẩn bị sang Chạy nâng cao gối Nào, đứng lại tập một hiệp nữa đi Đăng Cho đốt thêm ờ, một lạng mỡ nữa nào <laughs> Một lạng mỡ Nào, chạy nâng cao gối nào Đấy, chị Lan ngày nào ông soi bụng Mỗi ngày nó bé đi một phân Đây, lúc này đói bé lắm <laughs> Chạy nào, chạy nào, nâng cao gối nào lên đi cao gối lên Tại tại chỗ nâng cao gối đúng rồi siết chặt bụng lại nào cao gối lên cao gối lên các thành viên cao gối lên cao gối lên siết chặt bụng lại cố lên siết chặt bụng lại mười chín tám bảy sáu năm bốn ba hai một ok nghỉ một chút nào hít thở hít thở nào chuẩn bị chuẩn bị bật nhảy nào bật nhảy nào bật chân ba hai một bật nào bật ra đúng rồi đưa tay bắt nhẹ nhàng bằng mũi chân nha cố lên siết chặt bụng lại tiếp tục đi đăng 10 9 8 7 6 5 4 ba hai một nghỉ chút xíu nào hít thở hít thở em đếm cho mỗi người mỗi mỗi động tác là tập tầm năm giây Ôi, cái gì thế? rồi tiếp tục nào chuẩn bị lăng một chân vào chân đá dài chân sau đá dài ra Gặp người chưa? Tay chống. Mua rồi bọn chó kìa. nào. Bắt đầu nào. Bật chân. Chân trước vuông góc, chân sau chống. Đúng rồi, chị Lam. Bật nào. Đúng rồi. Ok. Bật xa ra. tiếp tục 5 4 3 2 1 Ok, nghỉ một chút Nghỉ chút xíu Nghỉ một chút và hai chân trụ Bật ngang kết hợp Di chuyển lên xuống Nào, ba hai một bật nào bật nhang kết hợp lên xuống nào đang đau chân thì đi chuyển tại chỗ đang đau chân thì cứ chạy như này được nào bật ngang kết hợp lên xuống đang làm sao đỡ rồi bật bật bật nào rồi bà sang ha à. đúng rồi anh phúc gọi anh phúc bật cao phết đây năm bốn ba hai một ok thở thở cố lên cố lên nhảy dây nào nhảy dây nào nhảy dây nào nhảy dây tại chỗ nào cốt dây nào cốt dây luôn nào nào nhảy nào anh Phúc cố lên cố lên nhảy dây nhảy dây chết bụng người hơi ngả về phía trước chị Lan đang quất dây là nhảy dây ngược đúng không cố lên rồi nghỉ một chút sao chuẩn bị bật cao bật cao nào bật cao liên tục đã nào không ngồi anh phúc đứng lên di chuyển đứng lên đứng lên di chuyển hít thở rồi bật cao như tăng nào 10 cái nào 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ok rồi đang giỏi hít thở nào hít thở đi đăng cố gắng bật à, nhẹ cái mũi chân thôi bật tiếp đất nhẹ nhàng bằng mũi chân nha di chuyển di chuyển hít thở đi lại đi lại nào đi lại nào hít thở hít thở đi lại đi nhấp nước nào khi thở nào chuẩn bị tập vào phần tập cơ nha bông rồi hôm nay mình tiếp tục tập vào phần cơ mọi người tập tiếp nha em à, làm đề tóc đây đi đâu mà phải vội em làm à, đề tóc đây Thế như phải đi đâu Chị Lan máy cứ thi thoảng lại đơ Anh Phúc hết mệt chưa? Okay, okay. Rồi động tác đầu tiên là mình sẽ làm động tác ờ, đơn giản nhất này là giữ bụng nào Giữ bụng nào. 5 nằm chân co vuông góc ra chân co vuông góc lên và nâng phần nâng phần thân trên lên nâng phần thân trên siết giữ chặt bụng lại nào anh phúc đâu rồi nâng chân gấp chân vuông góc lên đúng rồi siết giữ chặt đúng rồi anh phúc làm động tác này lần trước thì nhịn được lâu phết đây nhỉ siết giữ chặt lại con kia đi siết giữ nào cố lên cố lên hai phút nha cố lên ba bên giây nữa thôi em vuông góc lên nào cố gắng giữ nào hai mươi giây cố lên 15 giây 10 giây cuối cùng nào cố lên 5 4 3 2 1 ok nghỉ một chút nào rồi mọi người xuất sắc quá động tác này nhìn đơn giản nhưng mà nó sẽ còn hiệu quả hơn rất là nhiều so với động tác mà gập bụng ấy, lên lên lên người lưng lên trên và gập bụng lên liên tục động tác này nó sẽ tập trung nhiều vào phần cơ trọng tâm chuẩn bị nghỉ một chút thôi rồi mình vào hiệp 2 luôn nhá nào chuẩn bị vào hiệp thứ hai chuẩn bị lên nào ba hai một lên nào đúng rồi động tác đúng rồi anh phúc siết chặt siết chặt nào tập trung vào hơi thở thở đều lại cố lên 30 giây rồi Rồi. Xong một phút rồi. Một phút nữa thôi, cố lên. Tiếp giữ chặt nào. Cố lên 30 giây cuối nào Cố lên 15 giây nữa thôi mười chín tám 7 6 5 4 3 2 1 ok. Chỉ một chút nào. Nóng ờ. bụng chưa anh Phúc? Bụng thế nóng chưa? thế đau cái phần bụng chưa? liệu cuối cùng nhá một liệu cuối cùng chuyển động tác khác sang một việc nữa nào nào chuẩn bị ba hai một lên nào cố lên cố lên cố lên cố lên tập trung vào hít thở cảm nhận phần bụng của mình bụng lúc nào cũng nóng ram lên bắt đầu đau đau đau một phút là bắt đầu sẽ đau đúng không nào cố lên cố lên sẽ hơi mỏi cổ một chút cố lên sắp được một phút rồi cố lên cố lên <laughs> cố lên một chút rồi một nửa thời gian nữa nào cố lên cố gắng nha nhập thứ ba nha cố lên nha sẽ làm mỏi cổ rồi có thể giữ một chút xíu thôi nhưng mà cố nâng tầm thân trên lên đầu đi theo cố lên

xuất sắc rồi cố lên chị lan giỏi thế nóng hít thở anh phúc làm giỏi nhỉ đúng rồi anh ờ, nằm thư giãn một chút ngửa cổ căng gập duỗi cổ một chút đi tí là nó hết tiếp tục cái gì anh <laughs> động tác này tạo rãnh bụng tốt phát anh không ạ rồi Plan nha Plan nha nằm úp nào năm úp nào năm úp nào năm úp năm úp xoay chiều nào đổi chiều nào úp xuống nào lanh thấp nha lanh thấp nào anh phúc làm được rồi đúng không lanh anh phúc mới làm chưa hai tay chống hai tay chống <coughs> <coughs> tay vuông góc chống thẳng xuống vai này chân đẩy ra xa siết chặt bụng lại người tạo thành một đường thẳng đầu xuôi theo thân mắt nhìn xuống mắt thảm không cúi đầu không vảnh quá cao đầu xuôi đúng theo thân tạo thành một đường thẳng mắt nhìn vào mép thảm làm được chưa em Cúc? Cô giáo Anh à? Chân chống ra sau, ra thẳng xuống đất mà anh Phúc Đúng, giống như plank thẳng ấy, nhưng mà tay của mình thợ chống thấp xuống Tay chống thấp anh là cái con này đi ra Rồi tạo thành một đường thẳng anh Phúc ơi chân duỗi ra sau anh cũng làm được chưa chống bằng khuỷu tay chống bằng khuỷu tay anh phúc không nhìn rõ em làm à chống bằng khuỷu tay chống chân ra chống chân ra sau dài chân ra thẳng chân hai chân ra chống xuống đất mà chân chống xuống đất mà hai chân chống xuống đất giống như bờ lanh vừa lần trước mình làm bờ lanh cao như này đúng không lần trước là mình bờ lanh cao rồi bây giờ mình hạ cái cử tay xuống dưới mình bờ lanh thấp được chưa trời ơi hát con này chống chân ra sao nào từng chân một đưa ra sau đúng rồi chân kia nữa hai chân thẳng ra đúng rồi đẩy người về phía trước nào đẩy người về phía trước đúng rồi đúng rồi siết chặt như thế siết chặt bụng lại cố gắng siết chặt bụng siết chặt mông lại để không bị nhổm mông nào đầu xuôi theo thân nào đừng cúi xuống nào nhìn vào mép thảm để block vào bụng để à, mình à, không được chạm bụng nhá chị anh ơi chị anh hướng dẫn cho anh phúc đi đẩy người về phía trước nào đầu xuôi theo thân nào đừng cắm đầu xuống thế siết chặt bụng lại cô giáo anh đâu rồi chỉnh cho học cho phúc tí nào siết chặt bụng lại đúng rồi siết chặt bụng lại ấn cái mông xuống siết mông lại nào đầu xuôi theo thân nào không cúi gằm đầu nào nghỉ ra à? nghỉ một chút nha, nghỉ một chút xong rồi em đếm nhá em đếm để cùng tập nha. chuẩn bị vào tư thế nào ba hai một lên nào đẩy chân ra nào đẩy người về phía trước nào đẩy người về phía trước để đẩy ừ, siết chặt mông à, hông lại nào bụng bụng lại nào đẩy người về phía trước nào đúng rồi ok như vậy cũng tạo được rồi cố siết giữ nha cố lên anh phúc cố lên hai bên giây rồi cố lên cố gắng lấy một phút nào siết chặt lại 30 giây rồi 30 giây rồi 40 giây rồi 20 giây đã thôi 20 giây đã thôi 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ok được một phút rồi anh Phúc rồi anh Phúc làm tốt đấy chứ bình thường anh phúc đã làm động tác này chưa thế à thế mà giữ luôn được một phút là ok đấy chứ chứng tỏ là khả năng của anh phúc là vẫn còn rất cao lâu rồi không được tập luyện thôi ngày xưa tập võ rồi đấy cố lên chuẩn bị thêm nữa nào anh phúc à, tập động tác plank này thì em phúc cảm thấy đau mỏi đâu bụng đúng rồi nếu mà mình siết được chặt cái bụng lại thì nó cũng sẽ tác động vào bụng đúng không cái phần tay chống thì sẽ hơi mỏi là đương nhiên rồi trọng lực của mình cũng sẽ dồn vào đấy mình siết chặt thêm siết chặt thêm mình ờ, siết bụng siết thêm cái mông vào nữa rồi chuẩn bị hiệp hai nào vào tư thế nào vào tư thế nào thử tay nào chống xuống nào chuẩn bị nào ba hai một lên nào chân ra đúng rồi đẩy người về phía trước một chút xíu nữa rồi đúng rồi siết chặt lại siết chặt lại siết chặt lại nào đúng rồi đang ok rồi không cúi đầu nào đầu xuôi theo thân nào cố gắng siết chặt bụng nào siết chặt bụng siết mông lại nào cố lên cố lên cố lên sắp một phút rồi cố lên hít thở nào cố lên sắp hết một phút rồi cố lên cố lên mười chín tám bảy sáu năm bốn ba hai một rưỡi ok anh phúc thấy một phút này có lâu hơn một phút vừa nãy không lâu hơn <laughs> một phút này sao lại dài hơn nhỉ <laughs> một phút rưỡi nha chị toàn đếm hơi thở chứ những cái giữ này giờ ứng dụng phép thở uri vào gốc vỡ tốt lắm vâng phép thở Phòng yoga ấy ứng dụng phép thở đại dương của yoga những cái ờ, những cái chữ này thì nó quên hết thì <laughs> xong cảm thấy lòng gian vùng bụng luôn nhưng mà có dễ ứng dụng không để mọi người ứng dụng luôn à? cái phép thở này thì phải biết thở bụng thì mới tập được phép thở này là hít rút bụng thở rút bụng và hơi đi qua cổ họng tạo thành tiếng kêu như sóng đại dương ấy cách thở này rất là tốt cho những người mô nhiều như Vân Anh tốt cho phần lân xa lăng chị. bạn chị Lan yếu thế cứ bỏ bỏ Nói chạy <laughs> không bị khản tiếng giọng nó trầm ấm hơn <laughs> rồi à, khả năng diễn đạt của mình sẽ hay hơn ý nói đi vào lòng người hơn nói như chị Lan đi vào bộ lòng <laughs> Rồi anh Phúc và chưa? Tiếp tục nha. Nhưng mà phép thở này trong ứng dụng dự thế thì nó giúp lên cơ. Vâng. Tại vì hít vào phải giúp bụng mà thở ra phải giúp bụng. hít giúp bụng, hít rút Luôn rút bụng đúng không? Ừ, hít rút bụng thở rút bụng cái hậu môn lúc nào rút chặt. Vâng. Để chữa trị nó đấy. Rồi, nói chung là phép thở này rất là nhiều lợi ích. Vâng. <laughs> chị ứng dụng vào trong cái của chị chị thấy rất là hay. <laughs> chị đợt vừa rồi ứng dụng cả thiền chị chứ <laughs> dạo này đỡ rồi đúng không chị đỡ rồi chị thấy thì hôm ứng dụng thiền với các thứ chị đưa yoga với thiền vào cái, cái của mình thì rất là tốt vâng. <laughs> đấy thì mình biết nhiều cái mình kết hợp càng tốt chứ sao rồi quay lại động tác uh, cây cầu nha anh Phúc nha làm động tác cây cầu nào năm năm ngửa ra năm ngửa ra năm ngửa lại phải mặc áo rồi sao đã lạnh rồi à cởi áo ra là không tập nữa là lạnh năm ngửa ra nào mồ hôi rất sũng nước này lúc này nó đang ngấm và đang lạnh này năm người à, hai chân chống đưa tay của mình chống chân làm sao để gót chân chạm vào mũi bàn tay của mình anh không nhìn rõ em không tay chạm vào gót chân chân nhập chống hai chân để song song bàn vai nào sau đó nâng từ từ nâng hông lên nâng hông nâng mông cao lên nào chú ý là gối thì hướng về phía trước mà hướng uh, giữ nguyên tư thế song song này không bẻ ra xa đưa lên đưa lên để tạo thành một đường chéo từ gối đến phần người của mình tiếp nâng hết cỡ phần mông và phần hông của mình lên căng bụng lên từ hạ xuống và à, chạm đất thì mình lại từ từ đưa lên ôi hai cái con này anh phúc nhìn rõ động tác chưa động tác này chắc em không biết rồi đúng không nào hít vào siết chặt nâng hông cao lên nữa nào cao lên nâng mông và hông cao lên nào siết chặt nào lên nào Em Phúc lên hết cỡ chưa? Hết cỡ rồi hết cỡ dốc thế. Tiếp tục lên nữa này em xem nào. Đẩy căng lên nào. Nữa lên. Đẩy mông nữa lên đúng rồi. Ok cao hơn được tí rồi thả xuống từ từ nào. Tấn chạm đất thì mình lại siết lấy thật hơi lấy hơi vào siết giữ ở trong bụng nào đẩy căng lên nào. à lên nào hít vào đẩy căng lên căng mông hông nữa lên hết cỡ cứ tầm hai ba giây ở trên rồi từ từ hạ xuống đúng rồi tiếp tục lên luôn xuống đến dưới hít vào giữ hơi trong bụng đẩy lên xuống thì mình từ từ thở ra chị Lan mạng lác chạy ra chạy vào rồi rồi em sẽ làm theo em đếm nha nào chuẩn ba hai một lên nào một xuống lên hai xuống tiếp tục ba xuống lên bốn xuống căng hết cơ lên năm căng hông hết cơ lên siết chặt sờ vào mông cứng xuống sáu lên hết cỡ sờ mông cứng đơ xuống bảy siết chặt lại căng bụng cứng mông hông tám tục chín tiếp tục mười tiếp tục năm lần nữa nào năm uống bốn nào tiếp tục chỗ nào nào cơ đùi bụng bụng đùi à mông mông mỏi à à mông không mỏi anh đẩy làm sao nó căng hết lên và cái mông của mình nó siết chặt lại nhá rồi chuẩn bị hiệp thứ hai nào đưa chân vào vị trí nào chuẩn bị ba 2 1 lên nào tiếp cận vượt lên tiếp hai tiếp tục ba tiếp tục bốn tiếp tục xuống năm lên sáu bảy nào lên nào ừ. căng lên xuống nào tiếp tục tám siết căng lên rồi xuống 9 nào siết thật căng lên căng hết cơ lên sợ anh phúc sớm mong thêm cứng chưa xuống nào 10 lên căng lên căng hết cỡ lên xuống nào 5 lần nữa nào 5 lên nào siết căng thật căng lên xuống bốn lần nữa bốn nào lên nào căng mông lên xuống nào ba lên nào ba lên giữ nào siết chặt nào xuống nào hai lên xuống nào chuẩn bị lần cuối giữ nào lên nào lên nào lên lần cuối nào siết đẩy căng nữa này nè hết cỡ lên nào anh phúc nào giữ nào năm bốn ba hai ok nghỉ chút nào nghỉ xíu nghỉ xíu tăng rút hết toàn bộ phần à, đùi đúng không rồi nghỉ xíu căng giãn cơ chị Lan làm sao tự dưng đeo khẩu trang ấy chị Lan có khách à có khách vào à rồi anh phúc ơi tăng ra cơ tí nào đứng luôn à ngồi ngồi nằm luôn đi không cần phải đứng lên phúc à cổ đà đầu đặn hai tay để vào sau tay gập sâu ấn đầu xuống nào tăng giãn hết phần gãy nào <coughs> đang gọng cái gì vậy Lan gập sâu giữ nào năm bốn ba hai một ok ngửa căng nào căng giãn cổ hết cỡ nào đẩy căng cổ cầm lên đẩy cầm lên mấy nhà giữ năm bốn ba hai một ok nghiêng trái nào ép nào bên phải nào rồi bay một chút xíu thôi nào tay ép từ bên từ bên tay ngang nghiêng lườn căng giãn kéo lườn ra nào đổ lên tay ngang nào một tay chống ra sau mông nào một tay nghiêng người mặt người hai tay ngang xoay ngược đổi bên hướng dẫn nào giữ chân tăng vã nào vươn người kéo gập chặt lại ok chống về tư thế về ngược nào về để ép chặt lưng nào ép chặt lưng ép chặt xuống nào đúng rồi ép chặt lưng xuống ấn hết cỡ cái phần lưng của mình xuống anh ép đi chồng mông lên chồng mông lên hóp chặt bụng lại đúng rồi ấn về như thế đúng rồi lưng thẳng hơn lần trước ở đây anh phúc đúng rồi ép chặt xuống để mình ép cái lưng với lại cái cánh tay của mình ấy ép chặt xuống rồi hạ hạ chân xuống hạ gối xuống để về tư thế đó mặt đúng rồi đẩy cái phần ép chặt cái phần hông xuống anh chống tay cao lên một chút xíu nữa chống tay lên một tí nữa đúng rồi ép chặt xuống đầu ngửa lên nào khách ngách cầm lên nào đúng rồi ép căng xuống ép ấn sâu cái hông xuống ấn sâu cái hông mình giãn hết toàn bộ cái phần lưng của mình mở ngực ra áp ấn sâu giãn căng lưng không được cổ bằng mắt lên thẳng tôi đẩy với em bé nào để mông về gót cho nào thấp xuống cái à, gót chân của mình ấy đúng rồi vươn dài người ra đúng rồi hít thở đều chị Lan là mỗi người giảm thêm 5 cm vòng bụng đấy nha à, mấy hôm nữa ra Tết à, chắc là tầm thứ thứ ba nhá thứ ba hay là thứ tư gì đó thì mình sẽ đo lại nhá mọi người ba thứ tư đã đo rồi à? một tuần đo một lần mà thứ ba thứ tư mình là thành 10 ngày rồi đấy bởi vì đáng ra hôm nay là phải cân đo này nhưng mà do mình nghỉ lễ nên là lại phải để sang thứ ba thứ tư đấy ờ, anh phúc hết sản phẩm thì lấy sản phẩm dùng đi chứ đó hôm nay anh hôm nay anh à, anh anh, anh à, ở nghỉ ở nhà anh làm thẻ đi anh ờ, anh mở ở chẳng cần ấy luôn đăng ký luôn được mà đăng ký ấy được ờ, thì đặt hàng của mình luôn cũng được nhưng ý là đăng nào